Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha Thì bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nha các bạn Để à, cập nhật những à, video à, về hoa Tết ha Thì hôm nay là như tiêu đề thì mình sẽ là chia sẻ cho các bạn là cái cách chọn giống bông dạng thọ Trồng làm sao mà cho nó nở qua đúng Tết đối với những bạn mà gieo trẻ nha các bạn lưu ý ha đối với những bạn là gieo trẻ thì trước đó thì mình có là chia sẻ cho các bạn là những cái video về à, những cái thời điểm trồng nhưng đa số là nó sẽ rơi vào cái tháng 10 âm lịch nha các bạn ha nhưng mà có một số bạn đã bình luận trong kênh của mình vào cái thời điểm là ngày hôm nay ha là khoảng đâu là đầu tháng 11 và các bạn là có hỏi mình là có giống nào mà để trồng cho nó đúng Tết vào cái tháng 11 đầu tháng 11 này hay không thì do đó thì mình sẽ à, chia sẻ cho các bạn ha thì mình cũng ờ, xin ờ, chia sẻ như thế này đối với mà những giống cao các bạn và những cái giống cao lỡ này nọ đó thì cái thời gian mà nó trổ qua đẹp á các bạn là nó hơn 70 ngày thì do đó thì chúng ta sẽ không có chọn những cái giống đó được những cái giống đó nó rất là cao luôn cho dù bạn đi cơi cỡ nào luôn thì nó vẫn trễ nha anh em ha thậm chí là các bạn là đem ra nắng này nọ luôn á nó vẫn không kịp tết nó rất là khó luôn rồi thì những cái giống nào mà bây giờ mình trồng vào đầu tháng 11 mà nó kịp Tết đây thì ở đây thì mình ờ, đang quay cho các bạn xem một cái mô hình là demo á đó là cái giống là 06 mê công của rồng vàng nha anh em ha nó và anh em có thể là mua tại Shopee ha và link mình để ở bên dưới cái đường mô tả thì cái giống này các bạn thì mình cũng đã có chia sẻ cho các bạn rồi cái thời gian mà gieo của nó là nó từ là ngày 25 tháng 10 âm lịch thậm chí là tới ngày 28 tháng 10 âm lịch là mình vẫn gieo được Bây giờ nếu mà các bạn trồng trẻ vào đầu tháng 11 thì các bạn có thể là sử dụng cái giống này ha. Cái giống này nó rất là đẹp luôn luôn nha anh em. Cái bông của nó là màu vàng chanh, cái nhị nó là cái nhị xanh và cái thời gian mà nó trổ đẹp là nó từ là 58 cho đến 63 ngày cho đến là 63 ngày thôi, nó rất là ngắn thôi. Và của nó là thuộc là thái lùng nha anh em ha. Nó và anh em chỉ việc là bấm một cây thôi nếu như là anh em á gieo vào đầu tháng 11 ờ, đi. Tức là à, mùng 1 tháng 11 âm lịch á, thì thì anh em gieo ha thì tầm đâu khoảng đâu là 30 ngày sau hoặc là hơn 30 ngày khoảng tầm đâu là 33 ngày á thì anh em sẽ bấm cho nó một cái cơi ha cái cơi một ha là tức là đầu tháng 12 là khoảng đâu là mùng 2 mùng 3 tháng 12 âm lịch á thì anh em bấm cơi cho cho nó thì anh em để tự nhiên thì nó sẽ trổ qua đẹp thôi và đúng Tết nha anh em ha và nếu như mà anh em mà thấy nó kiểu như là nó chưa có chưa có kịp Tết nữa đó thì anh em có thể là sử dụng một số là ờ, phân bón lá ha hoặc là những cái loại mà thuốc dưỡng anh em ờ, hỗ trợ cho nó thì nó trổ ờ, hoa rất là đẹp nha anh em ha để mình cho các bạn xem về cái hạt giống nha để mình ngưng lại cái này cái này là đang quay demo thôi thì đây là cái ờ, hình là hạt giống nha các bạn ha mình cũng đã lưu ở trong cái điện thoại của mình đó các bạn để mình tiện mình làm video mình quay cho các bạn xem nha và cái à, thương hiệu mà rồng vàng này anh em có thể là mua tại những cái tiệm à, bán à, giống hoa ha hoặc là các bạn mua không có nữa các bạn có thể là vào đường link của mình các, các bạn mua chỉ có là rẻ rất là rẻ thôi các bạn nói chung là giá trên lệch ở đây thì mình sẽ không có nói được ở đây là mình tiếp thị thì đây các bạn thì đây là cái cái giống mà rồng vàng nha anh em ha anh em xem nè cái bông của nó là màu vàng chanh cũng như là cái nhị của nó là cái nhị xanh nha anh em đó còn đây là cái à, thời gian nè như lúc nãy là mình có chia sẻ cho anh em á, là nó từ là 58 cho đến 63 ngày thôi anh em có thể là anh em à, mua anh em trồng ha và cái chiều cao của nó là từ 35 cho đến là 45 cm đối với những các bạn là đi một cơi vào một vào một tháng ha còn nếu như mà anh em à, mà muốn lấy cái cây nó cao nữa thì anh em sẽ nhồi nó nó ra khoảng đâu là ba mấy ngày nhưng mà đối với những bạn mà đi các bạn mà gieo trồng trễ á, thì các bạn sẽ không có lấy được cái cây cao đối với mà những bạn mà trồng sớm đối với cái uh, giống mà ờ, không uh, sáu này á thì ví dụ như là mình gieo cái chính xác của nó luôn á là cái ngày là 25 tháng 10 âm lịch anh em có thể là đi cơi của nó cái cơi mọc của nó mà cây nó ngắn á cây nó lùn á mà bông nó cũng khá khá là to thì anh em đúng 30 ngày sau là tức là ngày 25 tháng 11 là anh em ờ, bấm cho nó một cái cơi một mà muốn mà nó bông nó cao nữa thì anh em đợi tới đầu tháng 12 thì anh em bấm cho nó cái cơi cái cái cơi một luôn thì cây nó sẽ cao hơn một tí nha anh em ha nó kiểu như vậy còn đối với mà những bạn mà gieo trẻ thì bắt buộc là anh em chỉ ờ, đi một cơi vào cái đầu tháng 12 thôi là ngay lập tức là nó đổ qua đẹp thôi nó, nói chung á nó ăn thua vào cái cách mà mình ờ, đi cơi cũng như là nó đi phân nó như thế nào nó thì nó cũng sẽ là trổ qua đúng tết thôi nói chung là ăn thua là do mình với lại thứ hai nữa là do cái thời tiết anh em nó chứ không phải là do là mình gieo cái cái ngày đó là bắt buộc tết là nó phải trổ đúng cái ngày đó nó ăn thua vào cái thời tiết ví dụ như cái thời tiết lạnh đi thì cái độ mà trổ bông của nó các bạn thì nó cũng rất là chậm chứ không có nhanh được đúng không còn nắng thì nó sẽ trổ rất là nhanh nó anh em ờ, mình quay cho anh em xem luôn ở đây thì mình đã quay sẵn ờ, từ trước rồi mình chỉ ờ, làm cái video demo để cho anh tiện xem thôi nó thì hôm nay thì mình cũng đã à, trả lời câu hỏi cho một số bạn đã bình luận chung kênh của mình là gieo cái thời điểm này là có kịp Tết hay không thì mình nói cho các bạn biết ha, là nó vẫn là kịp Tết nhưng mà đối với những giống như là thái lùng thôi còn những cái giống mà dạng như là cao lỡ thì sẽ không có kịp nha anh em ha tại vì cái thời gian mà trổ qua đẹp của nó là nó tới là khoảng hơn 70 ngày nó tầm vậy nha các bạn ha đối với những bạn miền Nam á, thì ờ, các bạn có thể là gieo thoải mái ha còn những các bạn mà miền miền Bắc á, thì ờ, mình sẽ không có ờ, dám chắc được tại vì cái cái miền Bắc đó các bạn là cái miền xứ lạnh nó thì ở đây thì cái chia sẻ của mình là chỉ thuộc vào cái khu vực là miền Nam nha tại vì khu vực của mình là khu vực nó nhiệt đới nó ấm áp á thành ra cái bạn trồng vào đầu tháng 11 là nó vẫn kịp nha anh em ha còn nếu như là các bạn mà ở miền Bắc bây giờ mà các bạn gieo trống ờ, nó không kịp nữa thì bắt buộc là các bạn là phải kiếm những cái chỗ mà người ta chia cây giống đó thì anh em mua về anh em trồng ha thì nó kịp Tết là bình thường nha anh em ha rồi thì hôm nay là chia sẻ cho các bạn vậy thì bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình thì hiện tại là mình cũng đã là chia sẻ cho các bạn về cái cách mà trộn giá thể nó như thế nào và cái cách tưới phân lần đầu tiên nó như thế nào thì các bạn có thể vào phần danh sách phát của mình để các bạn xem ha hoặc nữa thì các bạn có thể là xem nhiều kênh ở trên YouTube ha thì có rất là nhiều anh chị cũng chia sẻ rất là hay luôn thì mình cũng ờ, chia sẻ cho các bạn là những cái gì mình biết thôi cũng như là mình học hỏi thêm cái kinh nghiệm thôi thì đó là vậy nha